anh chị em đợi chút ạ hello hello hello hello anh chị em nghe rõ chưa ạ hello nếu anh chị em nghe rõ comment số 1 ạ à? nếu anh chị em nghe rõ comment số 1 ok à, chúng ta sẽ quay trở lại về thị trường để uh, ờ, có lẽ là mỗi một chương trình này Dũng sẽ chia sẻ khoảng độ 15 20 phút thì uh, để chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay thì ờ, các bạn có thể hiểu đơn giản là gì ạ à, có một số thì có hỏi chia sẻ là trong thời gian vừa qua thì do là cái tỷ giá nó tăng khi mà Mỹ tăng lãi suất nên thị trường nó bị giảm cái điều này nó cũng chỉ đúng một phần nhỏ thôi ạ nhưng tuy nhiên thì nó không phải bởi vì uh, khi mà thị trường mà nó quay nó lên mà nó thì gặp cái vùng kháng cự mạnh thì nó gì ạ à, có xu hướng là điều chỉnh thậm chí là tái tích lũy nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta cần nhìn góc nhìn tổng quan đầu tiên chúng ta nhìn về mức tỷ giá thế thì đây là cái biểu đồ tỷ giá thì chúng ta phải nhìn sâu hơn xem là tỷ giá của thị trường nó sẽ như thế nào thế thì trước khi chúng ta nhìn về tỷ giá các bạn có thể thấy rằng là ở cái giai đoạn mà tỷ giá nó đi từ đáy chúng ta cũng đi từ đáy rất là là dưới này đi và sau đó chúng ta gọi là nó chạy nước rút và tăng rất mạnh ở trong đoạn cuối một chu kỳ thì bây giờ nó là giảm thì trong quá trình giảm thỉnh thoảng nó có những đợt hồi chúng ta gọi là hồi hồi ngắn hạn thôi cái yếu tố hồi này thì bây giờ chúng ta thấy là cái cái phần này nó đang gặp một vùng kháng cự mạnh và thứ hai là đây nó chỉ là hồi mang tính chất là uh, Mỹ có đưa ra cái là tăng lãi suất 0,25% nên về cơ bản về lâu dài thì cái xu hướng giảm tiếp tục diễn ra và chúng ta thấy là trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn ra và đấy chính là lý do chúng ta cũng không quá lo lắng về cái việc mà tỷ giá nó tăng dẫn đến thị trường nó giảm à, vậy bây giờ chúng ta nhìn thấy yếu tố nguyên nhân nào làm do thị trường nó giảm thì chúng ta có thể quay trở lại đây à, lý do tại sao thị trường giảm thế thì thị, thị trường giảm thì nó có rất nhiều các nguyên nhân mọi người có thể đưa ra nguyên nhân nọ nguyên nhân kia nhưng mấu chốt ở đây đó gì ạ tại thời điểm này thì bất cứ giai đoạn nào của thị trường thì cái quá trình này là quá trình tích lũy quá trình tích lũy thì nó biến động rất mạnh tuy nhiên thì để chúng ta hiểu sâu hơn về quá trình này nó sẽ như thế nào thì ở đây chúng ta sẽ là việc mà thị trường vượt qua cái vùng cản này rất nhiều bạn đã biết rồi khối lượng thấp thì nó phải điều chỉnh đương nhiên nhưng trong cái điều chỉnh này thì chúng ta thấy là nó xuất hiện rất nhiều cái đợt phân phối lớn phân phối thứ nhất phân phối thứ hai à, phân phối thứ ba à, phân phối thứ tư thế nào là phân phối ạ tức là cái phân phối này là khối lượng nó lớn hơn phiên hôm trước đây là phiên hôm trước thì khối lượng giảm lớn hơn đây là phiên hôm trước thì khối lượng giảm lớn hơn đây là phiên hôm trước khối lượng giảm lớn hơn đây là phiên hôm trước khối lượng giảm lớn hơn thì chúng ta gọi là phân phối không biết là bao nhiêu bạn đã biết cái điều này thế thì nếu mà quá trình phân phối này thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn là một số các xu hướng ngắn hạn ở đây chúng ta thấy là xu hướng ngắn hạn như là 10 ngày là nó giảm xuống 20 ngày nó cũng giảm ở xuống 50 ngày nó có thể bị phá vỡ nếu tiếp tục ngày mai nó giảm sâu hơn bị phá vỡ cái vùng này hoặc là nếu nó có hồi nha hoặc nếu có hồi nha nếu trong trường hợp nó hồi mà khối lượng thấp thì cái việc mà phá vỡ sẽ diễn ra rất là lớn chúng ta thấy không? quá trình phá vỡ diễn ra rất là lớn nên ở đây chúng ta có hai kịch bản kịch bản đầu tiên với nhà đầu tư chúng ta trong trường hợp chúng ta gọi là tích cực đi là sau khi nó test lại cái vùng SMA 50 hay là chúng ta gọi là gãy cái vùng hỗ trợ khối lượng thấp khối lượng thấp này ở đây chúng ta có thể hiểu như là gì ạ thiếu cầu hoặc là gì ạ cung không bán ra bởi vì rõ ràng là gì ạ ở đây chúng ta đây bán ra mạnh nhưng bây giờ gặp hỗ trợ nhưng tuy nhiên cái việc mà xác nhận hay không chúng ta chưa biết được thế trong trường hợp mà chúng ta thấy là có sự xác nhận tức là tăng mạnh khối lượng lớn ở đây thì chúng ta mua được chưa câu chuyện là mua được chưa về cơ bản là chưa mua được các bạn nhá về cơ bản là chưa mua được bởi vì đầu tiên chúng ta thấy là những cái biến động lớn khối lượng lớn như này để vượt qua cái cản này nó còn rất mất nhiều thời gian nha vượt qua cái cản này thì thực sự nó là rất là khó khăn mới với cái việc mà rất nhiều nhà đầu tư bị kẹt đây nó còn những cái cản khối lượng lớn ở đây và tiếp tục ở đây nên để tạo ra động lực tăng mạnh thì về cơ bản là chưa có khi mà ở đây chúng ta thấy là nhiều nhà thì đầu tư thì có bảo rằng là thời điểm này thì có nên mua cổ phiếu hay không thế thì có hai cái cái góc nhìn đây là dũng sẽ phân tích để hai góc nhìn giả sử đây là có mấy góc nhìn dũng lấy một cái cổ phiếu như là cổ phiếu KHB đi ạ KSB thế thì góc nhìn đầu tiên thì một số bạn có nói rằng là về nó rẻ thì chúng ta có nên mua không đây là cổ phiếu chúng ta thấy là nó có khả năng tăng trưởng trong chu kỳ tới bởi vì năm nay chúng ta thấy là việc mà đầu tư công nó sẽ là cái ngành được hưởng lợi rất nhiều nhưng nếu trong trường hợp mà chúng ta mua ở đây thì cũng có thể ở ờ, cái xác suất thành công và xác suất thất bại 50 50 thế thì để làm sao chúng ta có cái sự thành công cao thì chúng ta cần phải gì ạ nếu trong quá trình nó hồi tại vì vùng này biến động rất mạnh nha vùng này biến động rất mạnh và tiếp theo là quá trình tích lũy quá trình tích lũy này để khi mà dòng tiền bắt đầu cạn kiệt thì các bạn mua ở trên quá trình chúng ta gọi là xác nhận ở trong đoạn này thông thường là quá trình xác nhận nhé là nó rất là rủi ro bởi vì trong giai đoạn tích lũy thì những cái quá trình xác nhận đa phần là sẽ bị tiếp tục thua lỗ nhà xác nhận là bị thua lỗ nên chúng ta thấy là chúng ta đợi quá trình này nó cần phải ra tích lũy thế thì ở trong một cái chu kỳ cổ phiếu thì các bạn cần phải hiểu rõ rằng là bất cứ chu kỳ cổ phiếu nào nó có đều bốn pha à, chúng ta có thể lấy một cái đây là một chu kỳ cho nó rõ đây là pha pha đầu tiên là pha tích lũy nó có thể kéo dài à, rất nhiều tháng rất là nhiều tháng có thể thậm chí là một năm sau đó là pha tăng trưởng nó tăng rất là chậm và pha cuối cùng là pha suy thoái sau pha suy thoái thì nó lại tiếp tục tích lũy đúng không và pha giảm điểm mà nó tiếp tục tích lũy và quá trình tích lũy này lên xuống mất rất nhiều thời gian trước khi nó bước vào chu kỳ tăng vậy ở đây chúng ta thấy là cái cổ phiếu này nếu ở đây nó vẫn tiếp tục là một chu kỳ tích lũy đúng không là một chu kỳ tích lũy trước khi nó bước vào chu kỳ tăng vậy các bạn thấy rằng là nếu chúng ta mua một cổ phiếu mà mong muốn rằng gì ạ là nó tăng ngay thì điều này là điều rất là bất khả thi bởi vì chúng ta cũng không thể biết rằng là cái cổ phiếu KSB này nó sẽ tăng mạnh hơn so với cổ phiếu nào đó khác hay không nên chính vì vậy thì chúng ta không thể nào gì ạ tạo ra một cái gì ạ một cái cái việc mà chúng ta mua bán và chúng ta nghĩ rằng là nó tăng bởi vì nghĩ là một chuyện nhưng rõ ràng là mua là cái việc và chúng ta cần bảo toàn vốn trước khi đầu tư đầu tư thì trước khi à, nếu các bạn đang theo dõi thì có thể like cho Dũng một like đúng không ạ hãy các bạn like cho Dũng một like để ủng hộ Dũng sau một thời gian rất là dài Dũng có lẽ là quay trở lại để, để tiếp tục chia sẻ với chúng ta ở trong thời gian tới thì Dũng sẽ có những video uh, chia sẻ về những kiến thức nền tảng để giúp cho các bạn định hình trong cái hướng đi đúng trong việc mà chúng ta tham gia thị trường uh, thực tế nhà đầu tư chúng ta thì chúng ta không cần phải học quá nhiều về những cái ờ, kỹ thuật nọ kỹ thuật kia mà chúng ta chỉ quan tâm đến là thị trường nó đang thị trường nó đang ở chu kỳ nào nó đang ở chu kỳ nào chẳng hạn như là uh, các bạn thấy rằng là một cái quy luật đơn giản khi mà bạn làm bất cứ điều gì chẳng hạn chẳng hạn như là nếu các bạn à, tại vì bây giờ một đoạn có hỏi là đầu tư vay sinh ạ à, đào tạo nhưng ở đây chúng ta thấy là à, dũng lấy một cái cái cái gọi là cái mẹo để các bạn có thể Ờ, nhìn xong cái quá trình đầu tư phái sinh ví dụ như này bao nhiêu bạn thấy là trong đầu tư phái sinh thì các bạn có thể thấy được cái cái thời điểm nào là phái sinh nó biến động mạnh nhất nó có thể tăng mạnh và có thể giảm mạnh đấy cái điều đầu tiên nhá các bạn về lọc xem là cổ phiếu phái sinh của bạn nhá đấy là cái mẹo thôi Dũng đang nói về cái, cái chiến lược để các bạn làm bất cứ điều gì các bạn cần phải nắm rõ được một là chúng ta thấy là cái đoạn nào mà nó biến động mạnh nhất đấy, bước đầu tiên là xem đoạn nào mới nhận nhất cái thứ hai là gì ạ chúng ta xem là xác suất là cái tỷ lệ nó giảm và tỷ lệ tức là cái tỷ lệ nếu chúng ta sọt hay chúng ta long chúng ta mất tiền à, với tỷ lệ mà chúng ta được là bao nhiêu đến bước thứ hai là chúng ta xem cái nếu bước thứ ba là chúng ta sẽ xem khung khung thời gian 1 giờ 30 phút 15 phút và 5 phút xem là những khung thời gian đấy nó sẽ phản ánh như nào và bước thứ bốn là chúng ta sẽ tìm xem là giả sử như là thường nó sẽ xuất hiện long thì nó có thể xuất hiện gì ạ à? mô hình à, hồi nó có thể quay trở lại à, mô hình hai đỉnh sau đó giảm tiếp hoặc là gì à? đi ngang nó có thể xuất hiện Ờ, ba bốn lần kéo lên rồi sẽ giảm tiếp thì đấy là những cái mà các bạn nhìn vào và sau đó chúng ta thì đợi xác suất để chúng ta đầu tư thế thì trong đầu tư thì chúng ta cũng tương tự như vậy chẳng hạn như là nếu chúng ta nhìn vào đầu tư ở trên cái góc độ thị trường này thế thì ở đây này nó có hai cái kịch bản mà Dũng muốn các bạn có thể hình dung là kịch bản thứ nhất nếu trong cái vùng này này tại vì đây nó đang phân phối này khối lượng thì đang cạn kiệt thì trong kịch bản thứ nhất là khi nó gặp vùng hỗ trợ này nha gặp vùng hỗ trợ này thì quá trình nó sẽ tạo ra những biến động mạnh à, biến động mạnh kéo lên lại tiếp tục test nhà bạn nha kéo lên lại tiếp tục test đấy lại kéo lên một chút lại lại tiếp tục test đây là chúng ta gọi là thị trường chung thì khi mà chúng ta thấy là những cái vùng test này này nó nhỏ dần bởi vì cái lượng cổ phiếu phân phối ra ít dần thì quá trình kéo lên sẽ gì ạ à? là chúng ta gọi là mua sớm đấy mua sớm và đấy ạ à, để các bạn có thể đấy nhưng trong trường hợp này, này nếu cái khối lượng này này mà nó gì ạ đây là yếu nhá yếu thì chúng ta chưa biết đâu quá trình là kéo lên và tiếp tục kéo test ạ nếu trong trường hợp yếu quá thì nó có thể bị gì ạ nó chỉ cần đạp một lần thôi bị gãy cái SMA 50 này thì có thể nó sẽ test lại cái vùng này thậm chí là test lại sâu hơn nữa nên chúng ta thấy là chúng ta thấy là trên cái vùng này là rủi ro rất là cao đấy rủi ro rất là cao à, thế thì đấy là cái góc độ về cái thị trường chung bây chúng ta nhìn thấy một vài cổ phiếu vốn hoa lớn chẳng hạn thế đấy như là Vietcombank thì bạn nào mà nắm rõ Vera này khối lượng lớn nhưng nó biến động lớn này gặp đỉnh đỉnh lại cản rất mạnh đây cản khối lượng lớn này cái thứ hai là gì ạ gặp tiếp tục đỉnh nhưng khối lượng thấp tức là nó đang yếu và lần thứ ba chúng ta thấy là cực kỳ xấu nên quá trình mà cổ phiếu này lên được sẽ rất là thấp tỷ lệ rất là thấp hoặc là nó không đi lên được cái xác suất đi lên đưa lên mạnh á, là cực kỳ thấp nên nếu các bạn thấy là thường cổ phiếu này có thể nó sẽ test lại hoặc là nó test tái thì còn cái xác suất đi lên rất là thấp nên chúng ta thấy là chúng ta đợi đợi chờ để chúng ta à, tiếp tục quan sát thôi còn nếu mua ở đây rõ ràng là rủi ro của chúng ta thế thì từ cái cổ phiếu này chúng ta có thể nhìn lại tất cả các cổ phiếu về ngân hàng xem là gì ạ à? cổ phiếu ngân hàng thì cũng đang trong quá trình tái tích lũy và chúng ta sẽ có điểm mua sớm nếu quá trình này tiếp tục tích lũy à, ví dụ nhé các bạn nhé lấy ví dụ để các bạn có thể thấy rằng là đây lấy ví dụ cho cổ phiếu MB cái quá trình này nó có xảy hai trường hợp nếu các bạn nhìn này đi lên này nó tích lũy những khối lượng bắt đầu lớn này nếu trong những cái biên độ này mà nó giảm và nó không hồi phục đấy nó giảm tiếp tục giảm nó không hồi phục thì có thể bị gãy trước khi lên hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy Techcombank để các bạn có thể nhìn thấy rằng là nếu Techcombank thì những cái quá trình này này nó yếu nó rũ bỏ và nó có một cái nhịp thứ hai đây các bạn nhịp thứ hai đây nhịp thứ hai là nhịp quan trọng đây là nhịp thứ hai nó kéo lên và nó rũ bỏ trước khi lên nên quá trình tích lũy của cổ phiếu đặc biệt là bốn chip nó có thể kéo dài rất là dài chúng ta có thể là 3 đến 6 tháng còn nhiều hơn nên ở đây chúng ta là cái cổ phiếu này nó mới tích lũy thì nó không thể đi xa được nếu mà có lên nó cũng đi xa được nên các bạn đừng có mong chờ là nó lên bởi vì chúng ta nhìn quen quen cái nhìn là trước đây mua nó tăng rất mạnh đúng không trước đây mua tăng rất mạnh mình đến bây giờ chúng ta mong cầu là nó lên giống như trước nữa thế thì bây giờ các bạn hỏi là đỉnh năm hai tuần cần phải test lại bao lâu nó không phải là test lại mà nó cần phải hình thành một cái mẫu hình nào đó nếu giả sử như là một cái mẫu cổ phiếu nào Vietcombank thì các bạn không thể nói rằng là cổ phiếu này nó sẽ hình thành giống như này nó sẽ hình thành giống như là nó có thể giảm sâu xuống như này sau đó nó kéo lên Đấy, và nó giảm biên độ nhỏ hơn nên quá trình test lại nhỏ hay không thì thời gian này nó là cần thời gian rất là dài Đấy không ạ thế thì tất cả những cái cổ phiếu nó nằm trên cái đường trung bình này xuống chung và dài hạn nhưng nó vẫn cần thời gian để tái tích lũy chứ không phải là cái mà chúng ta mong muốn là mua là mua ngay ở ờ, ở đây các bạn cần phải nhớ một cái tư duy này trong giai đoạn đầu của giai đoạn tích lũy cái quan trọng các bạn chỉ cần là nắm rõ giai đoạn đầu của giai đoạn tích lũy à, cổ phiếu Vietcombank cũng thế rồi giai đoạn đầu của quá trình tích lũy này nó mất rất nhiều thời gian à, bạn nhìn là nó mất rất nhiều thời gian sau đó nó là bước vào giai đoạn tăng trưởng và trước khi tăng trưởng nó bước vào suy thoái vậy quá trình tích lũy này đây cổ phiếu này nó phải kéo dài một năm có thể kéo dài 6 tháng nên tùy thuộc vào nhóm cổ phiếu blue chip thuộc dạng nào để chúng ta có thể đầu tư nên nếu các bạn đã đầu tư vào nhịp tăng này thì gần như là mua là thắng nha đầu tư vào nhịp hồi nhịp tăng trong chu kỳ lên thì gần như mua là thắng còn nếu các bạn đầu tư vào giai đoạn mà giai đoạn suy thoái như này thì rõ ràng là gì ạ có thể nó lên và cái thời gian này mất rất nhiều thời gian đấy mất rất nhiều thời gian có trên tích lũy rất nhiều thời gian và chúng ta thấy là chúng ta đã rất là lâu nên ở đây chúng ta thấy là ở trong giai đoạn này Dũng chỉ nói cho các bạn là ở trong giai đoạn này thì quá trình tích lũy này nó cần thêm thời gian à, tuy nhiên thì trong mỗi giai đoạn này nó cũng có thể xuất hiện 2 đến 3 cổ phiếu thôi chứ hai ba cổ phiếu những cái mẫu hình nhỏ nó có thể tạo ra lợi nhuận nhưng phần lớn cổ phiếu blue chip là nó sẽ gì ạ tích lũy đi ngang chúng ta thấy là tất cả nhìn vào nhiều cổ phiếu này nó sẽ tích lũy đi ngang biến động lớn này không lên được chúng ta nhìn chu kỳ của nó đấy ạ nó đi ngang rất dài các bạn nhớ nhá đi ngang rất dài sau nó lên nhé nó rất là chậm đấy, không vội đâu ạ thời điểm này không vội được đấy, nó thích như thế này chúng ta thấy uh, như là liên việt quốc banh tất cả cái chu kỳ nào nó rất là dài đấy, đợi dài không ạ sau đó gì ạ nó mãi rồi nó mới lên ạ đến đây nó mới lên không ạ thế đây đây chúng ta mới là nó đã gì ạ mới mới tích lũy làm sao lên được ngay còn giai đoạn ở đây chúng ta hiểu là cổ phiếu nào nó giai đoạn chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất nha các bạn nhá nhớ là kiếm được nhiều tiền nhất là có hai giai đoạn đó là giai đoạn chạy nước rút nha chạy nước rút tức là sau khi cổ phiếu bước vào giai đoạn tăng trưởng thì nó chạy nước rút và giai đoạn thứ hai là giai đoạn bùng nổ theo đà đấy hai giai đoạn này trong thời gian ngắn kiếm được tiền nhiều tiền nhất còn bên nó trải qua mất giai đoạn này rồi thì chúng ta sẽ không phải là kiếm tiền được nha chúng ta cần phải đợi thời gian không biết các bạn đã hiểu rõ chưa Thế trong đầu tư thì hai giai đoạn là kiếm được nhất đó là giai đoạn chạy nước rút mà giai đoạn gì ạ sau khi giảm mạnh bùng nổ theo này đấy thế thì chúng ta sẽ nhìn thế ạ thế bây giờ thử xem là một vài cổ phiếu nó tăng tích lũy giả sử đây là một cổ phiếu đang tích lũy rất là đẹp này đấy sau khi vượt qua đỉnh này nó tái tích lũy rất là đẹp nếu quá trình này tiếp tục tích lũy thì đây là cổ phiếu ok đấy các bạn nào học thì các bạn có thể nhìn thấy cổ phiếu này là cổ phiếu nào rồi đúng không ạ chúng ta sẽ phân tích một vài nhóm cổ phiếu nha mỗi cổ phiếu phân tích khoảng độ hai cổ phiếu các bạn à, có thể xem xem là tình hình nó như nào để xem là tổng thể thị trường chung ra sao cổ phiếu đầu tiên là Vin đi VIX bạn thế khi các bạn thấy VIX ạ thì các bạn nhìn thấy là quick đang cắt giảm nhân sự ở Mỹ vậy BIC cắt giảm nhân sự ở Mỹ thì thực ra là gì ạ à? rõ ràng là gì ạ à? nó đang gặp khó khăn à, cắt giảm nhân sự thì nó ảnh hưởng đến đến gì ạ à? phát điện phát triển của doanh nghiệp nên lúc này là chúng ta gì ạ cần gì ạ đây nếu mà các bạn đầu tư thì các bạn thấy này nhá những cái đường trung bình 200 ngày xuống dài hạn giảm xuống trung hạn giảm xuống ngắn hạn giảm xuống hướng 10 ngày cũng giảm thì tại sao chúng ta mua ta thấy nó rẻ mua à đúng không tiếp theo chúng ta thấy là VHM bất động sản vừa rồi cũng đang giải cứu thì làm sao lên nữa? nên tất cả cái nhóm này này cái nhóm của VIX này, này hiện tại là nó cần thời gian rất là dài các bạn nhớ là những cái chu kỳ của nó đi lên này nó cần thời gian rất là lớn nha chu kỳ lên lớn nên mình không vội đâu nhá Đấy, khi nào cái chu kỳ này 200 hướng lên 150 nằm trên uh, ờ, 50 nằm phía trên này thì nó mới là đi mua còn bây giờ nó đang nằm tít ở dưới này lại bảo là đầu tư dài hạn thì rất là mệt nha đầu tư dài hạn rất là mệt bởi vì đầu tư dài hạn là đầu tư của thất bại vậy nếu bây giờ đang đi xuống mà chúng lại đầu tư dài hạn thì rõ ràng là chúng ta đâu phải đầu tư thất bại bởi vì rõ ràng là không phải là cổ phiếu nó đang tốt bởi vì nó đang gặp vấn đề các bạn lưu ý điều này cái thứ hai các bạn nhìn thấy một vài các cổ phiếu giả sử như là cổ phiếu chứng khoán đi <clears throat> nếu mà ai mà tích lũy nó vẫn còn cản lớn như này thì nó có hồi nhé cứ tốt thì nó hồi thì nó cũng sẽ gãy lớn như này thôi khối lượng này nó vẫn giao động lớn nên vẫn tiếp tục đợi đây quay lại quá trình tích lũy nó như này cơ mà mất rất nhiều thời gian lên rũ VND đi VND này tích lũy dài này rồi tu mà thế thì chúng ta cũng thấy rằng nó có cần làm sao lên được đây này nếu trong trường hợp thì nó sẽ giống đợt này này nó sẽ gãy trong một số trường hợp này nó sẽ gãy thẳng xuống đây nếu mà nó gãy thẳng xuống đây thì chúng ta biết điều gì ra hoảng loạn hết đúng không hoảng loạn hết sau đó là tài thiết bị lên lên thì cái việc mà nó có thể bị gãy mây SMA 50 đấy thì chúng ta cũng thấy thì bây giờ chúng ta thấy một dòng nữa đi ạ anh chị em lấy một dòng nữa đi ạ ngân hàng thì nó vẫn đang chưa ổn định chứng khoán chưa ổn định vin chưa ổn định nào mọi người lấy một vài dòng nữa đi pvd dầu khí đi nó lên ok nhưng cái nền ngắn như này thì nó không đi được sao nếu cổ phiếu này đây là một cái cản rất lớn này mà nó đi xa thì nó cần phải tích lũy tích lũy PVS PVS thì về cơ bản có thể sau khi rũ vẫn có thể lên được à, nhưng lên vượt qua đỉnh này khối lượng lớn BSR cũng tạm được thì trong cái nhóm này thì nhóm dành dầu khí nó khởi sắc hơn nhưng nó vẫn phụ thuộc lớn vào thị trường chung nếu thị trường chung rũ bỏ mạnh và cái nhóm này vẫn giữ được thì đây là cái nhóm mà chúng ta thấy là có thể gọi là nước sóng ngắn nha nước sóng ngắn PVC cũng cũng đang hồi đó ạ PVC thì yếu hơn vẫn đang hồi và quá trình này chúng ta gọi là những nhóm này có thể ổn định hơn thôi còn mua đấy không thì Dũng chưa thấy là có điểm mua an toàn lấy một cổ phiếu hai cổ phiếu thủy sản đấy ạ bạn là VSH à? à V à, Vinh Hoàn Vinh Hoàn F đi HPG HPG đây các bạn nhớ hồi này lên này yếu đúng không Đấy, hồi này lên yếu còn chúng ta vẫn phải cần phải thêm thời gian cần thời gian đấy nếu quá trình này cần thêm thời gian tích lũy giữ được thì quá trình xác nhận này các bạn an toàn nhé xác nhận thì lúc này an toàn còn lúc lúc này là chưa an toàn chưa an toàn ấy, lên này nếu mà trong trường nó bị gãy tại vì khối lượng nó vẫn là gì ạ à? như này vẫn là đang phân phối nhá Đấy, như này vẫn là đang phân phối nên nếu mà trong trường hợp nó phải có những đợt tích lũy trước khi nó tăng HSG tương tự như vậy nó vẫn chưa ổn và chúng ta biết là thép vừa rồi vẫn đang gì ạ à? nó hết tồn kho nên nếu giả sử giá thép lên thì hưởng lợi về thép nó cũng chưa phải là lớn yeah, thép nó hết tồn kho ANV ANV <clears throat> cổ phiếu ANV thì về cơ bản là ok nhé ANV những cái này nhé các bạn nhớ này khi mà chúng ta đầu tư những dạng cổ phiếu này nó phụ thuộc rất lớn về thị trường chung nên nếu giả sử như đây các bạn mua này thì tỷ lệ chúng ta cũng tỷ lệ được một ít rồi tại vì hôm trước các bạn nhìn thấy là nhiều cổ phiếu các bạn mua như là BMI chẳng hạn đấy có những đợt mua nền này, này thì ok nhưng mua ở nền trên này có thể là chúng ta cũng sẽ gặp những cái rủi ro nhất định hoặc là HVSC đấy, VSC thì kênh dưới không ổn các đỉnh sau thấp hơn nên do ANV và VSC nó không đồng thuận nha hai cái này không đồng thuận nó không đồng thuận thì tại sao chúng ta mua NAG con này thì không mua nữa rồi nếu có mua điểm này con điểm này duy nhất rồi DGC DGC ấy, DGC nhé đây các bạn nhìn này phân tích cho chúng ta nghe này dù là cổ phiếu này rất là ngon trước đấy chu kỳ này là tăng lãi suất à tăng thoái vốn nhà nước giá phân bón tăng covid thì dẫn đến hóa sản xuất diệt trùng tăng tiếp tục là gì ạ à? có phốt uh, pho nhưng khi nó hết chu kỳ rồi chúng ta vai đầu vai và nếu chúng ta nhìn thấy này những cái đồng yếu này này nó rơi xuống này nó lên nó không hồi phục sẽ có rất nhiều trường hợp nó sẽ rơi thẳng đứng nên đừng có động chạm đến cái này đấy đi vào lòng đất đấy không biết là đi vào lòng đất đấy hôm trước là dũng có nói là một bạn ở đây anh chị em nhớ không ạ 90 này và kết quả kinh doanh tốt nhưng bây giờ nó bền 60 mất bao tiền ạ à? <clears throat> 90 về 60 là mất con số cũng nhỏ đấy không nhỏ đâu FMC thì uh, như này đây hôm nào Dung sẽ lọc cho các bạn một cái buổi phân tích là cái nhóm nào các bạn nhìn thấy là các bạn có thể không đầu tư luôn giả sử một kênh xu hướng như nào là không đầu tư luôn như là gì ờ, DGC mà mua như này là nguy hiểm Đấy. nhưng nhiều người lại giữ vào để mong muốn đầu tư dài hạn đúng không muốn giữ để đầu tư dài hạn làm sao mà dài hạn được hay là cổ phiếu ngại thôi đây nên nếu các bạn hỏi thì nó sẽ là một cái dạng cổ phiếu như là vẫn này có đỉnh sau thấp hơn này lên như này không có khối lượng làm sao lên nữa đây lên này khối lượng tăng như giá không ta Đấy. nên rõ ràng là xu hướng nó rất là bị ảnh hưởng NRI NRI thì hôm trước bạn nào mua hôm qua không biết là Dũng nói với bạn nào như đây là điểm mua này tốt này NRI điểm mua tốt Đấy giả sử chúng ta mua điểm này và thêm một điểm này mua, là ok đơn giản thôi là tại sao này cái vùng này là vùng hỗ trợ mạnh có dòng tiền lớn ở đây siết chặt ở đây thì mua này điểm tốt cách mua như vậy đấy cổ phiếu này thì nó đang cũng đang tái tích lũy nhé cũng phải đợi thêm Đấy, đợi thêm thì mỗi buổi này Dũng chỉ làm hôm nay là 30 phút là cũng hơi quá rồi anh chị em thông cảm à, Dũng sẽ tiếp tục uh, chia sẻ chúng ta khoảng độ 15 20 phút để chúng ta sẽ nắm rõ được cái chu kỳ thị trường nó như nào đúng không ạ à, tại vì bây giờ thì biết rằng nếu chia sẻ nó còn rất nhiều nữa cả như thế sử sự ra cổ phiếu nốt này tiên phong banh này <clears throat> dòng tiền vào đây rất là đẹp đây rất đẹp như đây có dòng tiền lớn này vào nhưng nó chưa xác nhận nó ra ngoài là số watt thôi bây giờ nó, lại rũ này thì rõ ràng là cái này nó cần tái tích lũy rất nhiều nha cần tái tích lũy nhiều Đấy đốt hai cổ phiếu nhá AA vượt qua đỉnh cái này vẫn cần thêm thời gian tài tích lũy a rất là được nhé về cơ bản là được thời gian tài tích lũy AA là được BMI BMI dao động đang quá lớn này thôi Đó. đây là điểm mua này nhưng bây giờ dao động quá lớn này thôi <clears throat> Thế thì bây giờ cái định hướng ở đây này, cái mà cách thức mà Dũng đào tạo thì nó ờ, cái cái, cái hướng dẫn như này trong thời gian tới, ngoài cái chương trình do chúng ta định hướng về thị trường thị trường này, sẽ giúp chúng ta về cái mẫu hình mô hình này. Tiếp theo là giúp chúng ta về à, những cái, cái cái cái nhìn nhận áp dụng VSA như nào. Những cái mà gì ạ? Cái mà Dũng muốn hướng đến các bạn đó là gì ạ? Đầu tư theo đà tăng trưởng. Tức là những cổ phiếu phải có cái độ tăng trưởng mạnh và gì ạ? nó có xu hướng tăng thì chúng ta mua các bạn không biết gì các bạn cũng gì ạ có thể thành công được giai đoạn này đang tích lũy các bạn mua lãi được vài hôm sau đó lại mất các bạn lừa lãi được 10 20 phần trăm 10 phần trăm 20 phần trăm sau đó lại sau những lần điều chỉnh lại mất hết đấy thế thì các bạn lưu ý là gì ạ đừng nghe bất cứ ai cả nếu nó không có xu hướng không có xu hướng thì đừng nghe cả hãy chỉ nghe khi mà nó bước vào xu hướng à, xin cảm ơn các bạn và lần nữa chúc các bạn có những quyết định đầu tư thành công